You. chúng ta chia tay cũng lâu lắm rồi cớ sao hôm nay nước mắt cũng chia tay nhau mà rơi rớt nỗi đau còn buồn đau oh. bao năm bên nhau hạnh phúc thế đã đâu chỉ chung rồi người ta thương nhau